Bitbet ra mắt thương hiệu mới Kmall, giá chỉ từ 500k. Nhanh tay, chọn ngay ba lô laptop, cặp sách, túi du lịch với phong cách cực chất.